trường tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022. À, như quý biết thì tuần qua cậu vàng của chúng ta có một tuần là biến động tăng giá khá là tốt. À, đầu tuần cậu vàng của chúng ta mở cửa giảm giá xuống vùng 178x trước khi tăng giá trở lại vùng giá 183x và điều chỉnh trở lại vùng 1806 trước khi đóng cửa vùng 1846. Có thể nói tuần qua một tuần giao dịch thành công của chúng ta khá là thành công chúng ta canh mua cậu vàng ở vùng 178x thì thực tế cậu vàng xuống đến vùng 1786 sau quay đầu. Chúng ta canh bán cậu vàng ở vùng 3540 thì cậu vàng lên đến đúng 36 quay đầu. Đó. Và có thể nói xuống của cậu vàng thì gần như là cậu vàng đã đánh dấu cái quá trình điều chỉnh tạo đáy ở dưới 1800 à, nếu không có gì diễn biến bất ngờ thì coi như là vùng giá ở dưới 1800 là đáy của quý 2 và từ đây cậu vàng sẽ dích rắc đi lên à, tuần qua thì về thông tin cơ bản của chúng ta thì ờ, chúng ta có thông tin về cái doanh số bán lẻ của Mỹ thì doanh số bán lẻ của Mỹ vẫn tiếp tục mạnh tiếp tục tốt à, core CPI à, core retail sale thì tăng 0,6% và retail sale tăng 0,9% đặc biệt là tâm điểm của chúng ta tuần qua chính là phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại uh, diễn đàn kinh tế do của Phú Quân tổ chức. Thì chúng ta biết là ngày về uh, Chủ tịch Fed của chúng ta có đề cập đến việc là Fed sẽ tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát đến khi đạt được mục tiêu và Fed không ngần ngại đưa lãi suất lên trên mức trung lập, có nghĩa là sẽ đưa lãi suất về trên dưới 3%. À, ờ, chúng ta biết là mức trung lập kỳ vọng của Fed là lãi suất ở mức là 2,25 ờ, đến 2,5%. Điều này cho thấy là cái chính sách diều hâu của Fed rất là mạnh mẽ và có thể nó còn tiếp tục mạnh hơn khi những dữ liệu ờ, kinh tế trong những tháng tới mà nếu lạm phát không được khống chế. Tuần ờ, sau của chúng ta thì xét về thông tin cơ bản. Tuần sau sẽ một tuần có ít thông tin nhé. Ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nào quan trọng của Mỹ cả. Ngày thứ ba thì ờ, chúng ta cũng không có thông tin nào quá quan trọng của Mỹ được công bố. À, vào 11 ờ, giờ đêm ngày thứ ba thì chúng ta có phát biểu của ngài chủ tịch Fed thôi. Vào ngày thứ tư thì đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm vào lúc 1 giờ sáng ngày thứ năm thì chúng ta có biên bản của họp FOMC, biên bản đây biên bản của họp tháng 5 nó sẽ cụ thể hóa cái những cái nhận định những cái chính sách của Fed đã nêu ra trước đó quyết định tại cuộc họp ngày mùng 4 mùng 5 tháng 5 khi tăng lãi suất 0,5%. Có thể nói là nó cũng không không có quá nhiều ý nghĩa bởi vì mọi thứ nó đã được công bố rồi. À, ngày thứ năm thì chúng ta có thông tin là GDP điều chỉnh của Mỹ. Ngày thứ sáu thì chúng ta có thông tin là Core PCE Index chỉ số theo dõi lạm phát của Fed. Có thể nói tuần tới là một tuần không có nhiều tin mạnh được công bố. nhưng thông tin mạnh nhất bây giờ chính là thông tin về lạm phát và cuộc họp của FOMC cũng như thông viên về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, bảng lương khi nông nghiệp thì đã công bố hết rồi. Do vậy, nhiều khả năng tuần cuối cùng của tháng thì thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật. Có một điểm lưu ý về thông tin cơ bản của ờ, thị trường thì chúng ta biết là bậc thầy về chứng khoán một trong những ờ, nhà đầu tư cũng có thể nói là huyền thoại ở Phú Quân cũng đang nhận định là thị trường chứng khoán Mỹ à, sẽ rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ tồi tệ hơn năm 2000 và dự kiến là chứng khoán Mỹ sẽ giảm ít nhất 40%. Cái này là dự đoán chúng ta lưu ý nhé. Và chúng ta nên nhớ là nhà đầu tư uh, huyền thoại này thì uh, Granham này thì đã từng dự đoán đúng cái việc uh, sụp đổ của chứng khoán Nhật Bản thập niên 80, bong bóng công nghệ năm 2000 và bong bóng nhà đất 2008. Theo ông ạ, thì chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay ạ, thì những cái điều kiện kinh tế uh, hiện nay thì nó xấu hơn uh, đợt bong bóng năm 2000 rất là nhiều. Uh, điều kiện kinh tế năm 2000, những cái yếu tố cơ bản mà làm nên của đợt sụp đổ bong bóng năm 2000 thì bây giờ nó vẫn là điều kiện mơ ước cái này thì chúng ta cũng không quá bất ngờ đúng không ạ à, khi nền kinh tế thực của chúng ta 2 năm bị dịch Covid tàn phá à, thì các ngân hàng trung ương đã áp dụng chính sách là tiền trực thang bơm tiền một cách vô tội vạ ra thị trường à, cái chu kỳ tiền rẻ bây giờ nó đã kết thúc kết quả của nó bây giờ chính là lạm phát à, con quái vật lạm phát nó đang leo thang và không biết đâu là điểm dừng à, các ngân hàng trung ương hiện nay lại đang phải quay đầu xe cướp tập tăng lãi suất siết tín dụng Điều này đồng nghĩa với việc là sẽ gây ra trao đảo cho thị trường ờ, tài chính và bên cạnh đó thì sẽ gây suy thoái cho nền kinh tế thực. Chúng ta biết có hai cái yếu tố là làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp rất là mạnh, đó là yếu tố à, lãi suất tăng và lạm phát tăng. Thì rõ ràng là hai yếu tố này nó sẽ bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp và từ đó thì dẫn đến là việc định giá cổ phiếu nó sẽ ở mức rất là cao. Và khi nền kinh tế suy thoái thì ờ, các thị trường tài chính sụp đổ thì rõ ràng là vàng sẽ là tỏa sáng thôi cậu vàng sẽ là hầm chuồn an toàn chúng ta biết là hiện nay thì cái nền kinh tế thế giới không chỉ đối với diện với một quả bong bóng đâu không chỉ mình bong bóng tài chính đâu à, bong bóng chứng khoán này à, bong bóng nhà đất này đấy chúng ta biết là nhà đất ừ, tăng giá tràn lan ở khắp mọi nơi chứ không chỉ là ở riêng nước nào cả không cá biệt ở một quốc gia nào hiện nay giá nhà đất đang quá là đắt đỏ đấy và còn bong bóng nợ nữa mà rất ít ờ, người đầu tư rất ít ờ, chuyên gia đề cập đến nhưng cá nhân tôi đánh giá cái bong bóng nợ là một quả bong bóng nó có sức công phá rất là mạnh mà hiện nay ít được chú ý đến chúng ta biết là cái bong bóng nợ hiện nay thì cái tỷ lệ nợ trên toàn thế giới nó tăng rất là mạnh từ Mỹ châu Âu lẫn các quốc gia đang phát triển đều trong quá trình kích thích kinh tế thì đều bơm ra lượng tiền khổng lồ và cái lượng nợ chính phủ hiện nay thì tăng rất là mạnh theo tôi đấy là một cái nguy cơ rất là lớn tiềm năng đặc biệt là khi quá trình lạm phát nó leo thang các ờ, chính phủ ờ, ngân hàng trung ương siết mạnh tiền tệ tăng lãi suất thì cái chi phí vay mượn và chi phí áp lực trả lãi nó sẽ rất là cao đặc biệt đối với các nước đang phát triển thì lúc đó chúng ta có thể thấy trong tương lai có thể có nhiều nước sẽ rơi hoàn cảnh vỡ nợ chứ không chỉ là một vài nước hiện nay đâu đó là rủi ro về dài hạn thôi còn rủi ro ngắn hạn thì ờ, chúng ta chưa có hiện nay thì cũng khá nhiều chuyên gia à, khá nhiều tổ chức cũng có đề cập đến việc suy thoái kinh tế và cũng đang dự kiến là nền kinh tế ờ, Mỹ cũng như châu Âu sẽ bước vào quá trình suy thoái trong vòng 6 tháng đến 12 6 đến 12 tháng tới. Đó là về tình hình vĩ mô. Còn xét theo phân tích kỹ thuật của chúng ta thì chúng ta có thể để ý là chỉ số đô la index tuần qua đã là một tuần giảm giá khá là mạnh Đấy, ờ, tạo ra một cặp nến đảo chiều bao phủ nến bao phủ đảo chiều khá là mạnh như vậy chúng ta có thể xác định là trung hạn thì đô la index hiện nay đang có đáy trung hạn rồi nhưng dài hạn thì đô la index sẽ tiếp tục áp chen nhé Đấy, ờ, MA50 cắt MA200 hướng lên như vậy đây đơn giản là một quá trình điều chỉnh sau quá trình tăng giá mạnh từ 90 lên 105 của đô la index thôi cá nhân tôi vẫn dự đoán đô la index sẽ về cân bằng đâu đó quanh 100 trước khi có thể áp chen tiếp như vậy khi đô la index đạt đỉnh và điều chỉnh thì điều này đồng nghĩa với việc là các đồng tiền khác sẽ có cơ hội là tạo đáy và tăng giá. À, cũng như cậu vàng của chúng ta sẽ không gặp áp lực là phải điều chỉnh giảm giá nữa mà hoàn toàn có thể tăng giá. Cá nhân tôi đánh giá nhé, cậu vàng của chúng ta thì tuần qua với ờ, một tuần tăng giá là khá là mạnh. Cậu vàng của chúng ta có 4 phiên tăng, một phiên điều chỉnh giảm thôi. Đấy. Hiện nay cậu vàng đã đóng cửa daily trên MA200 rồi. Ừ, cậu vàng của chúng ta hiện nay nhé, theo cá nhân tôi đánh giá thì tuần tới cậu vàng của chúng ta có hai vùng điều chỉnh mà chúng ta có thể canh mua. Vùng thứ nhất là quanh một một ờ, tám tám ba mươi 1830 1835. Đấy, khu vực này thì chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua một tám hai mươi Còn chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng giá một tám 58 này như vậy chúng ta sẽ canh mua 30 35 nhá dừng lỗ ở ờ, chúng ta mua 35 thì chúng ta mua 35 thì dừng lỗ 25 nhé còn mua 30 thì dừng lỗ 20 chúng ta tùy theo ờ, độ biến động nhưng mà nói chung là dừng lỗ là dưới 25 còn chốt lời hướng đến 58 trường ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ cái lệnh mua ở 30 35 thì chúng ta sẽ hướng đến mua ở quanh khu vực 05 à, 05 1805 1810 chúng ta dừng lỗ ở 97 còn chốt lời chúng ta hướng đến vùng giá 46 và 56 nói chung là tuần tới chúng ta chỉ canh mua thôi nha tuyệt đối không canh bán gì cả cá nhân tôi đánh giá cậu vàng tuần tới có khả năng hướng đến vùng 1009 còn ngược lại nhé nếu cậu vàng bứt phá vùng 1847 này đấy à, mà hướng đến vùng 1858 thì lúc đó khi cậu vàng test về vùng 3540 chúng ta sẽ mua nhé dừng lỗ 25 còn chốt lời thì sẽ hướng đến vùng giá là 1900 có thể nói tuần tới sẽ một tuần cả tuần chúng ta chỉ cánh mua thôi đấy tuần qua chúng ta giao dịch cậu vàng rất là thành công rồi hy vọng tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục thành công tuần qua khi chúng ta mua cậu vàng ở vùng giá 78x cũng chốt lời rực rỡ bán cậu vàng ở 183x cũng chốt lời đấy. nói chung là tuần từ qua thì giao dịch cậu vàng rất thành công đó là đối với cậu vàng còn đối với ờ, cổ phiếu năng lượng dầu dầu thì hiện nay đang đi trong một cái kênh giá uptrend do vậy xu hướng chung của dầu thì cá nhân tôi đánh giá chúng ta vẫn canh mua thôi chứ chúng ta không hề canh bán dầu trước mắt thì tuần tới chúng ta sẽ canh mua dầu trên MA 200 đó hiện nay thì MA 50 cắt MA 200 đi lên uptrend rồi chúng ta cứ canh mua thôi à, khả năng là chúng ta sẽ canh mua quanh cái đáy của tuần trước Tuần trước là đấy là 105. Như vậy MA200 hiện nay đang đặt ở 104.2. Như vậy chúng ta canh mua trên MA200. Tức là mua ở vùng 104.5, 105 nhá. Chúng ta sẽ dừng lỗ ở 103 thôi. Trường ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ 103 chúng ta tiếp tục canh mua ở cạnh dưới của chen ở vùng 101 nhá. Đấy. 101 cộng trừ 0.5 chúng ta sẽ dừng lỗ 99. Còn chốt lời hướng đến 108. Còn lệnh mua 104.5, 105 này chúng ta sẽ hướng đến chốt lời 115. Đó là toàn bộ cái ờ, chiến lược năng lượng tuần tới ờ, đối với vàng và dầu chúng ta chỉ một chiều canh mua thôi nhé Không hề có bán biết gì quý vị lưu ý điều đó. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì chỉ số Dow Jones tuần qua chúng ta cũng thành công đúng không? Chúng ta canh bán quanh 33 ngàn thì giá thực ra à, chúng ta không được thành công vì chúng ta không khớp lệnh bán giá xuống như kỳ vọng chúng ta canh bán quanh 33 ngàn nhưng thực ra thế giá chỉ lên đến 32.700 sau đó quay xuống à, chỉ số có thời điểm thấp nhất đá xuống đến 30.700 trước khi đóng cửa 31.200 à, tuần tới nhé chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta à, giá sẽ tiếp tục xuống thôi à, dự kiến giá sẽ xuống đến vùng 29 à, ờ, nghìn à, 329.500 như vậy chúng ta sẽ canh bán quanh đỉnh tuần trước thôi à, chúng ta canh bán quanh 32.600 ờ, 32.700 chúng ta dừng lỗ trên 331 cho tôi còn chốt lời chúng ta hướng đến 30.000 nhé như vậy nếu chúng ta dừng lỗ dừng lỗ 400 giá và chốt lời 2.500 giá trường ngược lại nhé à, giá về đến vùng 293 29 292 295 này chúng ta sẽ canh mua này đấy chúng ta dừng lỗ 500 giá cho tôi nhé là chúng ta dừng lỗ 288 còn chốt lời chúng ta chốt lời 2.000 giá hướng về vùng giá là à, 31 31 năm tức là chứng khoán tuần tới chúng ta canh hai chiều nhé nếu lên thì chúng ta sẽ bán xuống thì khả năng nó tạo đáy xong C quanh 29.300 ờ, 500 thôi chúng ta sẽ canh mua vùng này ngắn hạn là như thế chỉ số Nasdaq cũng tương tự chỉ số Dow Jones thôi tuần qua chúng ta cũng không khớp được lệnh đúng không chúng ta bán quanh 13.000 thực tế giá chỉ lên đến 12.573 ờ, tuần này thì chúng ta vẫn canh chiến lược có lẽ là chứng khoán Mỹ sẽ giống nhau chỉ số Nasdaq này cũng giống chỉ số Dow Jones thôi chúng ta sẽ canh khi nó lấp cái gap này à, 12.700 chúng ta bán nhé 12.700 12.800 chúng ta dừng lỗ qua là 13.100 còn chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến ờ, cái đấy là 10.800 Trường ngược lại nếu giá xuống đến 10.600 ờ, 10.700 chúng ta mua Chúng ta sẽ dừng lỗ 10.300 Đó Chốt lời hướng đến 12.000 Nói chung là chỉ số chứng khoán Mỹ thì giống hệt nhau à, Hướng đến là tạo đáy Dow Jones cũng sẽ hướng đến là test M200 trên chart tuần Đây M200 chart tuần đang nằm ở 29.200 à, Nasdaq cũng sẽ hướng đến là test M200 trên chart tuần và chúng ta canh mua tại đúng m 200 trên giá tuần này hiện nay m 200 trên giá tuần của Nasdaq đang là 10.700 đấy à, và SP500 thì cũng tương tự thôi cũng sẽ hướng đến test m 200 trên giá tuần đâu đó là 3.450 tức là 3.500 chỉ số SP500 này chúng ta canh mua nếu giá hướng về 3.500 nhé còn chúng ta cũng canh bán nếu giá hồi lên đỉnh tuần trước thôi lớp cái gáp đây chúng ta chờ đợi thị trường lớp gáp. đây gáp của SP500 đang là 4.140 nếu giá lên đến 4.140 thì chúng ta bán đấy chúng ta dừng lỗ là 4.210 còn chốt lời chúng ta hướng đến vùng giá 3.800 xa hơn là 3.500 nói chung là chứng khoán Mỹ tuần tới thì nếu mà giá test đáy MA200 trên chắt tuần thì chúng ta canh mua còn ngược lại ờ, hướng đến vùng lớp gap Ờ, trên uh, chát ngày thì chúng ta bán xu hướng chung là vẫn là canh trên bán xuống thì là ưu tiên hơn còn ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì giao cắt vàng đã xuất hiện rồi do vậy nó sẽ đang vào chu kỳ chen thôi chen thì chúng ta cứ ưu tiên canh trên bán xuống còn ngược lại nếu nó tạo đáy sóng B đáy sóng A thì chúng ta hoàn toàn có thể mua lên để ăn một sóng hồi khá là mạnh tầm 10 15% nhưng trước hết thì chúng ta phải chờ nó về đáy đã đó là đối với chỉ số chứng khoán Mỹ còn đối với các cặp tiền tệ thì sao cặp tiền tệ thì euro chúng ta giao dịch thành công chốt lời rồi đúng không ạ chúng ta mua ở 1.0360 thì tuần qua giá đã lên đến 1.0600 lời 250 pip rồi thông thường đối với euro chúng ta chỉ chốt lời 200 đến 250 pip thôi tuần tới nhé euro theo tôi thì đã tạo đáy rồi và nó sẽ đi lên thôi tiếp tục đi lên thôi vấn đề là chúng ta sẽ canh mua và mua ở đâu đấy mới là vấn đề thế thôi đối với euro thì theo tôi chúng uh, tuần tới chúng ta sẽ canh mua uh, ở cái đáy này 1.0460 nhá 1.0460 hiện nay đang là 1.0555 như vậy giá điều chỉnh tầm uh, ờ, 95 pip thì chúng ta mua chúng ta sẽ dừng lỗ uh, 60 pip là 1.04400 400 400 còn chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời 200 pip tức là hướng đến 660 đây test M200 này 660 này thế thôi tạm thời là như vậy đối với à, đồng bảng trên USD USD giảm giá thì rõ ràng đồng bảng USD chúng ta cũng canh mua thôi không có vấn đề gì cả vấn đề điểm mua chúng ta nằm tại đâu điểm mua chúng ta sẽ dừng ở đây cái đáy nhịp điều chỉnh đây nó cũng trùng MA50 trên chart H4 đó là 1.2340 nhá. 1.2340 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 1.2 2870. Đây. 1.270. 70 pip. Chốt lời chúng ta hướng đến M200 trên H4 1.2680. Như vậy chúng ta sẽ chốt lời rơi vào tầm 300 pip, dừng lỗ 70 pip tuần tới chúng ta sẽ canh mua toàn tập thôi đối với à, USD GPI USD trên yên Nhật đối với USD trên yên Nhật ờ, thì đang trong cái chen ờ, giảm giá rồi chúng ta canh trên bán xuống thôi nhé chúng ta sẽ canh ờ, khi USD trên yên Nhật phục hồi trở lại trên 129 thì chúng ta bán tôi nghĩ là có lẽ nó sẽ phục hồi trở lại khu vực này 1294 1295 chúng ta bán nhé chúng ta dừng lỗ 130 thôi còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến 127 đối đồng à, bảng trên yên Nhật đồng bảng trên yên Nhật thì bảng sẽ tăng với USD nhưng mà sẽ giảm so với yên Nhật do vậy chúng ta sẽ canh mua bán hai chiều thôi đồng bảng trên yên Nhật tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ canh bán khi test ở dưới MA200 MA200 hiện nay đang dừng ở 162.3 Như vậy chúng ta bán quanh 162 cộng trừ 10 pip Chúng ta dừng lỗ qua M200 Tức 1627 nhé Còn chốt lời chúng ta sẽ hướng về vùng giá 158 Như vậy là chốt lời nhiều đấy 400 pip đấy Dừng lỗ thì 70 pip Đối với đồng ờ, USD CAD USD CAD đồng này có lẽ chúng ta không giao dịch tôi nhìn thấy chart của nó không có xu hướng đối với đồng AUD USD đối với đồng AUD USD thì à, đồng này cũng có đáy rồi như vậy chúng ta cũng canh mua thôi không vấn đề gì cả đây điểm mua của chúng ta có lẽ là đáy điều chỉnh tuần trước khu vực này Hiện nay đang giá đang là 0.7046 chúng ta sẽ canh mua 0.6952 tức là điều chỉnh 100 pip chúng ta mua vào chúng ta sẽ dừng lỗ phá qua đáy này 0.69 10 tức là chúng ta sẽ dừng lỗ đâu đó rơi vào tầm 50 à, pip rất là phù hợp thôi 6950 69 6955 cộng trừ 5 pip dừng lỗ là 0.6910 chốt lời thì 200 pip nhá 0. Ờ, đây trùng với ờ, M200 trên H4 đây 0.7200 chốt lời 250 pip rất là phù hợp một chiến lược cũng tốt đối đồng NZD USD USD trên New Zealand Đồng này thì có lẽ chiến lược tương tự các đồng khác thôi. Chiến lược chúng ta canh mua thôi nhá. Hiện nay giá đang là 0.6407, chúng ta sẽ canh mua nếu giá điều chỉnh xuống 0.6300, tức là điều chỉnh xuống 107 pip. Chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi 0.6250. Còn chốt lời thì chúng ta cũng chốt lời hướng đến 200 pip thôi. Mua 300 thì chốt lời 500. Dưới MA 200 là 560. Ok chưa ạ? Đó là toàn là bộ chiến lược về vàng, à, dầu, à, chứng khoán và các cặp tiền tệ. Thì chiến lược chính của chúng ta nhé là tuần tới là đô la giảm giá. Do vậy là vàng, dầu cũng như các cặp tiền tệ thì chúng ta canh dưới mua lên. Chỉ có chứng khoán Mỹ là chúng ta canh trên bán xuống. Trường ngược lại nếu chứng khoán Mỹ giảm mạnh mà test M200 trên sát tuần thì lúc đó tôi dự kiến đấy là đáy của sóng ờ, giảm A thì chúng ta lại canh mua lên MA200 trên chart tuần của Dow Jones đang ở 29.200. Nasdaq thì đang ở 10.700. SP500 thì đang ở 3.480. Đó, chiến lược tuần tới của chúng ta rất là rõ ràng. Và hy vọng tuần tới sẽ là lại một tuần ờ, giao dịch thành công. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công, đại thắng.